lâu hơi cửa tự kỷ xíu chị dám nói thì phải dám làm hơi lưng khòm tí tại vì ôm trẻ em không thích con trai hút thuốc về cái à, về cái động tác mà ẩm em bé thì cái tay nó sẽ to ông không bấm là tôi lên bấm đó nha mời bạn nam mời bạn nữ rồi bây giờ giới thiệu mình đi em Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn à, nữ bên kia dạ, rèm Em tên là Phạm Tính, em à, năm nay 26 tuổi Em đến từ Vũng Tàu và hiện em đang làm việc ở Sài Gòn Em làm công việc gì Tính? Em công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh. À. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Thùy Trang, năm nay em 25 à, tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh quê của em thì ở kiên giang em đang làm công việc gì dạ em làm giáo viên mầm non ạ dễ thương cô giáo rất là thùy mị ừ. mình có điểm mạnh điểm yếu gì em à, điểm mạnh thì em à, có à, biết hát chút hát nhạc thiếu nhi hả dạ. <laughs> nhạc à, bolero hoặc là oh. dân ca em cũng hát được chà cô gái như thế này bolero chắc ngọt lắm đây à, một tràng pháo tay cho cô ấy là một đoạn nhé mọi người nha do là em chuẩn bị nhạc này không phải là nhạc bolero nhạc gì <laughs> cũng được hết mời em Yêu là sẽ bên nhau trọn đời Chẳng bao giờ lìa xa nhau Dù cho bao đôi thay Cho ngày sẽ trôi qua em đêm Và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày Em xin hết Tươi lên em, trời ơi cười rất là dễ thương Đáp lại luôn em Hôm qua anh thấy Ôi người ấy đang trong tay với cô nào đấy giật mình nhận ra không phải em chẳng biết em bây giờ đang ở đâu xin hết ạ được dễ thương À, điểm yếu của em thì em uh, lâu lâu hơi cửa tự kỷ xíu chị khi mà em buồn đó em ít khi nói chuyện với ai lắm khóc một mình là tự nín một mình thôi lúc nào buồn thấy cô đơn không có bạn trai rồi khóc mình không cũng đôi lúc chị cũng đôi lúc mũi lòng ha nói chung là hơi hơi bít ướt chút xíu ha còn chàng trai điểm yếu của em điểm mạnh của em là gì à, điểm mạnh của em thì à, hòa đồng thì vui tính à, muốn gì cũng được muốn hát muốn ca gì làm cũng được hết tuy không hay rồi à, điểm yếu của em về à, chuyện yêu đương đó là em hơi à, ruột rè với những bạn gái đẹp nè bạn gái xấu thì em tự tin hơn còn rồi gì kỳ vậy gan <laughs> cái lục bụng lỗ tai chuyện tình cảm thì à, em cũng hơi gan nữa mà gan có chọn lọc đó là bạn gái mà đi chơi với bạn trai mà đẹp thì em em em không thích mà bạn gái xấu thì ok giờ em thích quen bạn gái đẹp hay bạn gái xấu phù hợp với em là được rồi lấy ờ. em làm chuẩn cái chuẩn này để lát kiểm tra chứ cũng khó lắm mà anh ơi cho em hỏi là nếu như mà đi chơi mà đi chơi với bạn bạn bè bình thường á nhưng mà bạn trai đó ờ, quan tâm với bạn gái mình hoặc là ờ, chọc ghẹo thì anh có ghen không quan trọng là bạn em xấu hay đẹp thôi chính đẹp nó rồi ghen không đẹp thì nó không ghen dạ đơn giản anh trả lời giùm luôn anh biết luôn á em được mấy mối tình rồi em ờ, có là hai mối tình chính thức à chính thức còn râu ria nhiều lắm đúng không quen được bao lâu tại sao chia tay dạ mối tình đầu tiên thì ờ, từ thời trung học thì Thôi, Thôi, bỏ qua đi. sinh viên bỏ qua đi mối tình thứ hai thì à, em quen được à, cũng khoảng là ba năm mà từ thời năm à, năm hai năm hai khi đi học và quen mãi tới khi mà ra trường thì bạn chuyển công tác ở bệnh viện tỉnh khác ừ. và em thì làm ở sài gòn rồi chia tay xa mặt cách lòng ha dạ rồi còn bạn gái tình trường của em thì sao dạ em trải qua cũng hai mối tình mối tình gần nhất thì em quen cũng được 3 năm mà chị ờ, cũng chia tay rồi xong rồi cũng quay lại chia tay được 6 tháng xong em quay lại quay lại thì ờ, tình cờ em đọc được tin nhắn nên là ừ, quay lại được hai ngày là chia tay luôn quay lại hai ngày đọc được tin nhắn gì mà chia tay luôn đọc được tin nhắn là ừ, nhắn tin cái người con gái đó nhắn lại là uh, em không biết lúc trước là nhắn như thế nào nhưng mà cái người đó nhắn lại là anh ơi em bốc vé đi thái lan rồi và thế là em thấy cảm thấy là không tin tưởng được nữa và em quyết định là uh, mình nên chấm dứt luôn rồi từ đó tới nay là không có quen ai nữa hết từ đó thì em cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà mấy anh đó thì hơi sổ sàng á nên là là là em không thích sổ sàng là sao người ta làm gì em như anh à, đi uống cà phê cái uh, em lấy nón bảo hiểm em đội cái anh không cho ảnh tự lấy nón bảo hiểm ảnh đội đội cho em Ủa, Ủa? đó đâu vừa đâu sổ Vậy sàng. là gì đâu sổ sàng trời. Cái đó người ta quan tâm với mình thôi chứ sổ sàng gì đâu. Không phải là ừ, chưa chưa phải là người yêu á chị nhưng mà em cũng chịu đi chơi người ta hẹn hò thì người ta lấy nón người ta đội cho em là người ta chăm sóc em thôi tưởng đâu sổ sàng là chưa có gì ngồi cái sáp sáp vô hay là rờ mó gì mới là sổ sàng trời ơi làm hết hồn mà tưởng đâu cái gì vậy là em hiểu lầm anh rồi em hiểu lầm á em cũng hơi khó tính rồi ừ. nhưng mà chắc có lẽ cái nón nó hơi hôi <laughs> Vậy bây giờ à, em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dám nói thì mà dám làm Có hiếu với cha mẹ Cao khoảng 1 ờ, m tám trở lên rồi Bên okay. kia cao nhiêu? có luôn rồi được tốt anh á không cần phải là ăn mặc một cách là bóng bẩy quá đâu chỉ cần bình thường là được đúng rồi mặc một người... hơi rách chút thôi em thích những người mà đơn giản thôi em không thích con trai nổ thế nào nổ em thử một thí dụ coi mình như thế nào thì để cho người khác nhận xét mình á mình đừng có nên ờ, tân bốc mình quá mà thực sự là mình không được như vậy thí dụ ta nói đúng sự thật thì được không dạ nói đúng thì sự thật thì à. được em không thích con trai hút thuốc em trai dạ có hút thuốc không cưng dạ không à em ghét thuốc à chàng trai ờ, mẫu người ờ, em muốn tìm là như thế nào mẫu người của em thì ờ, kết hợp giữa hiện đại và phải biết nề nếp một tí dạ nếu như bạn làm người giữ trẻ thì em nghĩ là chăm con rất là tốt ừ. phải biết lễ phép này thích uh, những cái sở thích của em ví dụ như là em em nghĩ là không có bạn nữ nào từ từ chối thích du lịch đâu em thích du lịch năm em đi mấy lần về ngoại hình thì em thích một người bạn gái như thế nào dễ nhìn thôi ạ à, không cần phải uh, uh, chuẩn ba vòng đâu ừ. tóc tai gọn gàng nhuộm cũng được nhuộm cũng được dạ hiện đại mà tí nó chị thấy em em đó đây thấy dạ. luôn bây <laughs> giờ gì? ủa rách thiệt hả ờ, rách, rách thiệt trai ha gọn gàng hiện đại mà dạ. nãy giờ qua nói chuyện à, em, em hình dung cổ sao em nghĩ là cô giáo này thì à, hơi lưng khòm tí tại vì ôm trẻ hơi cúi vậy nè trời ơi tự nhiên tự nhiên lưng khòm ôm trẻ thế không Đấy. sao cái đó nằm trong cái dự tính của em nên biết bao nhiêu gái mầm non ta đẹp đâu ai đâu ai khòm đâu dạ em cũng mong tưởng tưởng đâu có này khòm trời ờ dạ. chừng nào mà nhũ mẫu á khòm rồi còn tưởng tượng gì nữa không dạ về cái à, về cái động tác mà ẩm em bé thì cái tay nó sẽ to trời đất cái nghề của người ta thiên liêng dạ. vậy mà ông làm cầm cái bình sữa ra bú thì sao dạ cầm công hả dạ mẹ mình sống ôi bậy tầm bạ bậy tầm bạ thôi bỏ qua vụ đó đi con thích hồi tao xấu quá không nổi ông đưa cái cái bệnh nghề nghiệp của vô để mà ông vặn cuộc sống với vẹo tay vẹo lưng rồi đó bên đây tạnh đẹp gái cô dạ. áo mầm non thường là dễ thương xinh đẹp hết bao giờ em tiến tới hôn nhân được năm nay hoặc năm sau em đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ hết chưa dạ sẵn sàng ạ sao chị thấy mặt em còn non quá chị sợ em chưa trưởng thành dạ em em vậy thì lâu rồi thì lâu rồi dạ. bây giờ kênh chị cấm cưới về thì ở đâu bạn đó ok thì ở sài gòn với em luôn có nhà chưa dạ chưa nhưng mà hai người kết hợp thì sẽ có nhà nhanh hơn nhanh là bao lâu cái kế hoạch tương lai là mấy năm nếu mà về nhà mà gom lên hết nữa thì cái gì gom về nhà dạ. gom lên hết là gì dạ à, gom gom lúa nhà lên chị mà nói vậy thôi chứ mà nhà em là à, trồng tiêu dạ em gom lên hết thì tùy khu vực sài gòn thôi vùng dạ. ven được rồi vùng ven thì em chưa có hỏi giá ra cái kế hoạch bao nhiêu lâu mình mua được nổi miếng đất hay mua cái nhà mình an cư lạc nghiệp hiểu không dạ em nghĩ thì uh, nhanh thôi trước khi em già mình phải uh, biết được là khoảng thời gian bao lâu <laughs> chị xin chúc mừng em và chị tin rằng thế nào trước khi em già em cũng sẽ lấy được vợ không có định hướng được à, không có định hướng Thế chưa không à, chàng trai bên đây nói chuyện vui thôi yeah. Dạ. chứ à, cũng bạn lĩnh lắm á bởi vì cái công việc của bạn á phải nói cũng rất là khó khăn vất vả có thể là nhiều khi dạ. nói chuyện chị tường là bạn ấy vui à, thôi vui vợ một bây lát em hỏi thôi, lại chàng trai này một trong chàng trai mà tôi nghĩ rằng là uh, phải có tấm lòng bây giờ chọc cho vui thôi ha tốt không dạ. hay là cà rỡn nữa là biết liền à <laughs> em chào anh <laughs> cô giáo xinh đẹp mà khi ông tả hồi em bực á <laughs> em không thích gì tính của người đàn ông lăng nhăng vì công việc quá nhiều em cũng không thích ừ. ừ phải biết ờ, dung hòa với cuộc sống bên gia đình và ờ, cuộc sống bên ngoài nữa đồng tiền thì rất là quan trọng nhưng mà em nghĩ là gia đình mình cũng rất là quan trọng em nói là anh nhớ tới anh quá lo kiếm tiền quá. không anh bỏ vợ con anh <laughs> nhiều khi mình phải biết ờ, cân bằng công việc ha dạ. mình bỏ bê gia đình như vậy cũng không tốt dạ. cái này đàn ông phải phải suy nghĩ cho chín chắn <laughs> anh mũi lòng quá vậy thôi được rồi bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của người thân nha hôm nay em đi với ai dạ em đi với à, cô hiệu trưởng à, cũ của em chào anh quyền linh và chị cát tường dạ thật ra thì trang rất là dễ thương à, bề ngoài thì trang rất là nhẹ nhàng nhưng mà thật ra thì cái cái tính cách của trang rất là kiên định à, làm việc với trang thì tôi rất là yên tâm trang rất có trách nhiệm trong công việc cô thấy chàng trai bên đây rất là được À, về cái công việc thì cô rất là ok tại vì mình là nhà giáo với y, à, y tế thì đó là một cái liên đới với nhau thì rất là hợp mặc dù thì về cái tầm vóc á, thì đối với trang thì à, cô không có à, ok nhưng mà cô không quan trọng về vấn đề cái tầm vóc nhưng mà về cái nhìn chung thì cô rất là à, ok với cái à, cái chú bên đây dạ cảm ơn cô chào chị với ai Dạ thưa anh chị, chương trình em đi với người bạn thân của em và cũng đang ế đó là bạn Quang Đạt Dạ, chào. À, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em là bạn thân của Tín từ hồi đi học đến bây giờ là đồng nghiệp luôn ạ. Ế luôn đang ghế hả? Dạ, hôm nay đi là để Tín tiền chạm trước ạ. Nói với Tín một điều này Tín ơi, cô gái bên đây thực sự rất là tuyệt vời và tôi thấy ganh tị với ông đó. <laughs> ông không bấm là tôi lên bấm đó nha. Cũng uh, chúc đạt đã mau đến đây ngồi để tìm được một nửa của mình luôn nha. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên. Chuẩn bị nha, cái này bình tĩnh không có đùa nữa nha. Rồi. Dạ. Bắt đầu làm sao chinh phục được cô gái đấy tặng hoa dạ. rối rồi đây là bó hoa anh ờ, tự làm nó không đẹp nhưng mà khi bọn anh thích dạ em cảm ơn anh anh. tự trồng à, không có anh tự ờ, ờ, gắn lại với nhau thôi chứ còn trồng hoa thì không có trồng nhà, nhà anh trồng tiêu anh sẽ tặng cho em hoa tiêu em cũng có món quà em gửi anh cảm ơn nhiều nãy nãy gì làm luôn đi cái đó cái gì đó à, quên mất anh sẵn có một tiết mục xin tặng à, mọi người và đặc biệt là tặng cho em những suy nghĩ trong ấy giờ đây chia làm hai một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời nếu mai này em nói lời chia tay anh sống thế nào đây anh sống thế nào đây hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ dù là tương tư thôi nhưng anh đúng thấy vui rồi đừng nói chi em ơi xa sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ có khó không em ơi nếu xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong tâm trí anh mặt tôi lãng mạn và trữ tình em thấy cây đàn là có giống cộng rồi đó chị thích không em em thích đàn nhưng mà em không không biết đánh đàn anh sẽ bày cho em ủa mà em ơi nãy chị thấy em có cầm miếng giác nhét miếng giấy gì dưới này là cái gì vậy em cái à, phần năng khiếu của em đọc diễn cảm á chị à. à chắc là em làm tặng lại cho bạn rồi em làm tặng bạn nó đi chắc là em không nhìn được bạn để à, em tập trung hơn <laughs> em rất là thích cái phim hình à, Doraemon nên là anh cũng vậy nữa cày hết Doraemon luôn em định mua Doraemon tặng anh đấy chứ Nobita con đâu rồi làm bài tập xong chưa rồi mẹ phê Nobita dạ. cậu dậy nhanh lên Cậu phiền quá Doraemon Nobita ơi cậu có ở nhà không Nobita cậu dậy nhanh lên Bà và Suzuka tìm cậu kìa Nhanh lên dậy nhanh lên Suzuka N Dậy nhanh lên <laughs> Cũng rất là đặc biệt Hai Được đó hai bạn đều là những người có những cái năng khiếu Có những cái tài lẻ rất là đặc biệt vào trò chuyện tình yêu đi nha chúng ta yeah. chỉ dạ. có 2 phút thôi anh ờ, có nhận xét về em anh thấy em thì ờ, về vẻ ngoài thì à, ngoài cái sức tưởng tượng của anh lúc nãy rất là bất ngờ anh rất là hài lòng về cái công việc của của anh và em ấy, thì anh thấy mình à, rất là hợp nhau làm nhà nước rất ổn định và em làm trường tư anh trường tư ok không sao cả nhưng mà em à, yêu trẻ con thì ừ. anh lâu lúc anh cũng giống như trẻ con vậy đó nên là anh mà sao không được cái chân dễ sợ tiếp tiếp cảm nhận đầu tiên dành cho nhau như thế nào em gái dạ em ờ, thấy anh thì cũng ờ, đẹp trai mà ờ, không, biết em. là à, anh có chung tình hay không ừ. <laughs> anh biết đàn thì em cũng có một chút gì đó có thiện cảm với anh hỏi ảnh hồi nãy em nói là gì anh không có dứt khoát không có rõ ràng gì đó à. vậy em hỏi anh đi em không biết là anh có dứt khoát không nhưng mà anh chưa có cái cái kế hoạch nó không có chắc chắn đúng rồi dạ. cái đó là một cái điểm yếu của anh thì dạ anh cũng mong muốn một cái người à, người người người bạn gái và sau này người vợ thì sẽ hỗ trợ anh về cái vấn đề đó yeah. Dạ. ví dụ như khi mình cưới nhau thì à, có những cái kế hoạch nào đó thì anh nước nước tới chân anh mới nhảy thôi yeah. Dạ. Thì anh hy vọng em thì à, giúp anh nhảy cho nó vững vững bước yeah. Dạ. ủa sợ em lăng nhăng kìa em trả lời sao cho cổ yên tâm đi mình nghĩ mà đi chơi với người yêu vẫn giữ cái tình cảm đối với người bạn trai của mình thì người ta càng quý mình hơn mình nói ra mình nói ra bây giờ cũng vậy thôi mình chỉ dạ. cần thời gian thời gian là cái thứ mà nó quyết định <laughs> chính xác rồi dạ. à. không hiểu gì chưa <laughs> à, quen em nhưng mà tại vì à, một phần là do em à, muốn đi học lên thêm nữa mà em chỉ có thời gian là buổi tối thôi 7 giờ trở về sau thì em mới rảnh thôi Anh nghĩ thì à, đối với cái thời gian của anh đó, thì nó cũng trống nhiều thì anh sẽ đưa em đi học Cảm ơn anh Hết thời gian, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn trái tim chúng ta có rung động chưa nha chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nhé trái tim chúng ta có rung động chưa nha chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nhé một hai ba hết thời gian mời em lý do tại sao em gái không bấm nút dạ tại vì à, em cần một người đàn ông có tính um, quyết đoán hơn do cái cách thể hiện cách của thể hiện em á làm là... cho cổ chưa có có ừ, có ừ, chưa có cảm thấy tin tự tin không bạn trai hơi có tính hài hài hước chút á thì đôi khi cũng hơi cà rỡn cà rỡn tí thôi à, thực chất á ông cũng chân thành lắm đó chân ông nhưng mà bởi vì cách mà. nói cũng hơi cà rỡn cà rỡn chút đôi khi nó không tạo niềm tin cho người đối diện rất là tiếc à, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình cảm ơn, cảm ơn hai, hai bạn, bạn.